Tôi xin chào cả nhà. Có một lời chào đã rất lâu mới được gặp mọi người. Xin chào tất cả các gia đình khép nhiệm màu. Xin à, chào thầy Cương, Ngọc Bích và ừ, ban tổ chức. Ừ, tôi xin được giới thiệu một cách đơn đơn giản. Tôi năm nay 60 bắt ở bước sang tuổi 66 và tôi là học viên của lớp phép nhiệm màu K2. Ừ, đến hôm nay thì là đã gần kết thúc hóa cũng bị màu K3 rồi thì hôm nay tôi xin được à, được à, ừ, chia sẻ một đôi điều đến với mọi người ở trong lúc tôi nghe thì mọi người à, chia sẻ thật lòng là khi mà tôi trong lúc tôi nghe mọi người chia sẻ thì tôi có nhớ ra một điều này tôi xin phép mọi người là xin phép lấy của mọi người một chút thời gian nữa được à xin được thay mặt cháu Huỳnh Công Minh Tôn chuyển lời cảm ơn và biết ơn chân thành đến à, ông Đặng Phương ạ. À, bởi vì là chính nhờ những cái à, công thức mà à, thầy, tôi xin được gọi ông Đặng Phương để thay lời cháu mình Công Minh Tôn 19 tuổi à, mà người đang ta túc ở gia đình nhà tôi và tôi đang là người à, à giám à, giám hộ trực tiếp của bạn ấy à, chuyển lời cảm ơn và biết ơn chân thành đến ông Phương đến cô ừ, Ngọc Bích và tất cả mọi người bởi vì à, một sự cực kỳ vi diệu đã đến với bạn ấy là Minh Tôn là một cậu bé bị rối loạn đa nhân cách trong có trong một hoàn cảnh mà không có mẹ nhỏ bố thì ở rất xa và tình cảm cũng không gắn bó à, bạn ấy à, là một cậu bé nghiện game lười biếng lười biếng công việc sợ sự học hành rất sợ học hành mỗi một lần mà ai nhắc đến à, việc học hành và tương lai thì bạn có thể phản kháng vào mặt mọi người là tôi ghét tất cả những ai nói đến chữ tương lai tôi ghét tất cả những ai nói đến chữ học hành và tôi nguyền rủa cái ngày sinh của tôi ví dụ thế à, và đến à, cảm ơn thầy Vương ạ à, tôi đã dùng cái à, công thức à, công thức tức là bụi phép màu ấy ạ tất cả các buổi sáng tôi đứng ở trên gác um, trên gác xếp ban công gác xếp và khi mà cậu bé quét sân thì tôi luôn luôn um, thank you I love you thank you ba lần và tôi đã đã rác bụi hết màu xuống cậu ấy với những tất cả tấm lòng biết ơn và chân thành nhất và bao giờ cậu bé cũng tự nhiên một cái cảm giác nào đó cậu ngẩng lên cậu nhìn tôi xong cậu bảo là con chào bà thế và tôi nói rằng là bà chào con và cảm ơn con và biết uh, biết ơn con bởi vì con đã đã dậy rất sớm để quét sân giúp bà và con đã biết lắng nghe bà à, một điều ghi diệu nữa là khi mà tôi à, đưa ra cái vấn đề là tôi muốn 3 tháng hè này cậu bé phải chuyển ra khỏi nhà tôi tôi phải dùng chữ phải ạ chuyển ra khỏi nhà tôi để tôi để cậu ấy được trải nghiệm cuộc sống tức là từ xưa đến nay bạn ấy hoàn toàn sống nhờ những sự miễn phí của mọi người và tôi không muốn điều đó đến với cậu bé nữa và cậu bé khẳng định mình là một thanh niên là một đàn ông và là một người có ích và trong kế hoạch của tôi là đưa bạn ấy ra khỏi nhà tôi 3 tháng hè trước khi tháng 9 này vào năm học mới của lớp 12 đấy thế lúc đầu cậu rất là sợ bởi vì cậu bé này nhát này lười biếng này và không tự tin tôi đã cũng liên tục dùng cái cái kép à, nhiệm màu là sắc bụi à, rắc rắc rắc bụi nhiệm màu ấy, đến bạn ấy à, và và và khuyên nhủ bạn ấy thế và bạn ấy đã ra khỏi nhà tôi được 10 ngày hôm nay rồi ạ 10 ngày hôm nay ra ngoài à, tự um, tự đi tìm công an việc làm và cũng may mắn là bạn ấy được rất nhiều người giúp đỡ thế là mọi người à, gọi điện đi xin việc thì hiện nay cậu đang làm một cái chân chuyển hàng bốc phát hàng trong một công ty ừ, công ty sách báo của thành phố Yên Bái của tỉnh Yên Bái á, với lương 4 triệu đồng một tháng. Thế thì tôi còn nói với bạn ấy rằng là ngày mùng 2 tháng 6 vừa rồi, năm 2020 vừa rồi là tròn 3 năm, con bước chân đến nhà bà. Con có hộ khẩu trong nhà bà và con là con cháu trong nhà bà. Thì để kỷ niệm ngày này con hãy ra ngoài 3 tháng và con um, mạnh dạn lên và cho con một tuần để con um, con tìm kiếm đâu con lo và không sao con cứ đi đi và tôi đã gọi điện cho một số người tôi nói với một số người hãy giúp đỡ bạn ấy nhưng đừng cho một cho bạn ấy biết rằng tôi đứng ở đằng sau để cho bạn ấy tự tin thế à, và bạn ấy đã đi làm thế ngày cách đây hai ngày bạn đã đã bao bắt đầu xin được phép xin phép sách quần áo ra ngoài ở và trước khi đi con nói với vợ chồng tôi một câu là à, tôi có nói là con đã đi vắng ấy thì các buổi trưa là bà rửa bát đấy à, xong rồi buổi chiều bà bận quá thì ông rửa bát thế nó nói nó nói rất ngậm ngùi là thôi bà ông bà cố gắng con à, ra ngoài 3 tháng và con con không được về con không được nhé câu này nó rất là sợ rửa bát con không được về rửa bát cho ông bà rồi à, tôi còn nhớ là có một lần nhà tôi có khách thì à, bạn ăn bữa cơm rất là ngon đến khi bạn ấy ra rửa bát bạn ấy đứng chống lạnh bạn ấy nhìn đống bát bạn ấy thở dài sượt một cái xong bạn ấy nói một câu này bạn lầm bầm là trời ơi cái miệng làm khổ cái thân ăn được bữa cơm ngon bây giờ nhìn đống bát này sao <laughs> quá ví dụ thế thế nhưng mà bây giờ bạn ấy đã nói với tôi một câu ngược lại là thôi ông bà cố gắng ông bà cố gắng ạ à, con đi ra ngoài 3 tháng à, con không được ở nhà rửa mát cho ông bà rồi thế đấy là câu thứ nhất câu thứ hai là con hứa với ông bà là sau 3 tháng con trở về con sẽ là một người hoàn toàn khác và bạn ấy có nói với tôi rằng là tôi nói là con đi làm con đã nói chuyện với ba con chưa tức là bố đẻ của bạn ấy thì bạn có nói là bà đừng hỏi bà thừa biết là con với ông ấy không bao giờ hợp nhau con không bao giờ con nghĩ rằng con sẽ ở được với ông ấy vì có lần bạn ấy đã nói như này xin phép thầy Phương và xin lỗi tất cả mọi người là con mà ở với ông ấy thì sẽ giết nhau đấy và tôi nghe cái câu ấy đầu tiên tôi rất là choáng sau này tôi biết rằng là bạn ấy là người bị tự kỷ ám thị thế bạn ấy rất hay tưởng tượng ra những điều kỳ quặc thế tôi đã giải thích với bạn rất nhiều thế nhưng mà lần này thì bạn ấy tự tự động xin bà ấy con xin phép lên phòng ạ để con nói chuyện với ba con ạ và bạn ấy gọi messenger nói chuyện với bố và tôi hỏi lại bố bạn ấy thì bạn ấy bố bạn có nói rằng là bạn ấy rất vui vẻ nói ba ơi con đã xin được việc làm 4 triệu đồng một tháng bạn ấy không bao giờ có cảm tình với bố thì bạn ấy thù bố bạn ấy từ bé mang một nỗi hận trong lòng là mọi người đã vứt bạn ấy ra ngoài đường đại khái như thế, thế và bạn ấy em thù lắm bạn bà ba ba con xin được công an việc làm rồi 4 triệu đồng một tháng ba đừng lo ba hãy giữ sức khỏe của mình ba giữ tiền lại ba tháng nữa con quay lại à, ba không phải gửi tiền ăn cho bà nữa à, ờ, 3 tháng nữa con quay lại con vào học mà con thiếu thì con sẽ gọi để con xin ba sau thế và tối ngày hôm kia có một cô chủ nhà tên là cô Tuyết năm nay khoảng 41 tuổi đi cùng một con gái đến nhà tôi và cô bé cô có nói rằng là con xin phép bà để con à, à đến con xin phép bà để, để con cho Huỳnh Công Minh Tôn ở nhờ nhà con tại vì tôi có nói bạn này là con phải tự giao tiếp tự khẳng định mình tự tìm con đường bà không giúp đỡ nữa và con con hãy bỏ hãy bỏ thói quen sống miễn phí nhờ mọi người đi con hãy tự lực đi và điều đó đã xảy ra thật là vi diệu mà tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng là chỉ trong vòng hơn 30 ngày bạn ấy biến đổi đến như vậy và chỉ qua từ thầy Phương ạ à, qua tôi ạ à, rồi đến bạn ấy vô cùng biết ơn thầy Phương biết ơn thầy Phương rất rất nhiều và à, gửi lời biết ơn đến cô Bích đến à, tất cả những người trong ban tổ chức và và cái gia đình khách nhiệm màu để mừng cho bạn Huỳnh Công Minh Tôn cho cháu Huỳnh Công Minh Tôn đã bắt đầu chuyển biến bắt đầu đã là một người đàn ông và bây giờ bạn ấy đang ở bên ngoài gia đình của tôi và tôi thực sự là tôi thấy yên tâm tôi chia sẻ một câu là chồng tôi có nói một câu là em đừng làm như thế bởi vì uh, chúng ta cố gắng chịu đựng thêm một năm nữa để chúng ta thực hiện cái lời hứa với uh, bà nội của bạn đã khuất rồi thì Vân nó đã gửi gắm ở đây chúng ta thực hiện thì tôi có nói với chồng tôi là anh yên tâm đi em có những cái điều uh, tin tưởng và rất là chắc chắn rằng việc này sẽ thành công à, vì chúng tôi rất lo là bạn ấy ra ngoài bạn ấy sẽ lại nghiện game rồi bạn ấy làm cái điều tầm bệnh tầm bạ nhưng không hiểu tại sao tôi có một lòng tin tuyệt đối cái lòng tin nó vô cùng quan trọng và rất muốn truyền đến mọi người rằng hãy giữ vững cái lòng tin ấy khi mà đã vào học lớp phép nhiệm màu rồi thì chúng ta hãy luôn luôn giữ cái lòng tin đấy và cho cái lòng tin đấy tăng trưởng càng nhiều càng tốt bởi vì nó sẽ đem đến một cái sự vi diệu mình không thể tưởng tượng ra được đâu nếu như mình chuyên tâm với nó mình thực hành đều đặn đúng đủ và cực kỳ thành tâm thì những điều vi diệu nhất có thể đến xảy đến và chúng ta không bao giờ tưởng tượng được một cậu bé như vậy đấy là điều thứ nhất tôi um, đem cái niềm vui này đến để để cảm ơn thầy biết ơn thầy và ngọc bích và cảm ơn mọi người chia sẻ mọi người điều thứ hai tôi muốn chia sẻ là như thế này ạ tôi là một người một tôi là một người một giáo viên dạy học mỹ thuật tôi cũng phải nói thật là tôi rất tự hào là tôi người đọc rất nhiều sách cái lớp mỹ thuật của tôi là lớp ngoài luồng không phải ở trong bộ giáo dục ờ, ờ, bộ ờ, đại học và trung học chuyên nghiệp đó à, tức là tôi dạy tư ở nhà tôi là một người rất có uy tín đối với các phụ huynh và học trò bởi vì tôi tâm huyết cái điều này tôi yêu nghề và tôi yêu bạn trẻ nhưng mà từ xưa đến nay học sinh các lớp hè của tôi thì tôi hầu hết tôi mới từ chối rất nhiều nhưng năm nay từ ngày tôi vào lớp K2 đến giờ thì có một điều rất lạ là sau ngày mùng 1 tháng 6 khai giảng xong thì rất rất nhiều các cuộc điện thoại gọi đến để xin với bà giáo cho con họ cháu họ cháu ngoại cháu nội của họ kể cả từ Hà Nội lên xin vào học và tôi đã phải rất là khéo và rất là nhẫn nhặn để từ chối không sợ người ta giận từ xưa đến nay học sinh vẫn rất đông nhưng mà năm nay cái số người gọi điện đến tăng gấp đôi thầy phương ạ à, đấy là một điều rất là kỳ lạ mà những người tôi không hề biết tôi chưa bao giờ biết và người ta gọi điện người ta bảo là tôi đã biết số điện thoại của bà giáo à, của cô giáo và tôi muốn cháu ngoại tôi cháu nội tôi đến và người ta năn nỉ rất nhiều mà tôi thành tại vì lớp nó có hạn tôi không muốn nhận đông thế nên là tôi phải từ chối rất rất nhiều mà không hiểu tại sao số điện số cuộc điện thoại tăng gấp đôi năm ngoái và những năm trước thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một một điều nhiệm màu đến từ khi mà tôi tôi um, vào lớp nhiệm màu tôi giác ngộ tất cả mọi điều lại một lần nữa biết ơn thầy phương và biết ơn mọi người và một điều thứ ba nữa tôi chia sẻ là tôi đã đã làm cái tôi đã thực hành cái việc lần tràng hạt à, 108 tràng hạt đấy ạ. hôm nay mới là buổi thứ bảy thôi ạ chưa được chín nữa nhưng mà cái điều này rất quan trọng tôi nghĩ rằng chúng ta không phải là làm 9 lần mà có lẽ rằng 900 lần 9.000 lần càng tốt bởi vì uh, mỗi một buổi sáng tôi ngồi trước gương đánh răng rửa mặt xong tôi um, vào ngồi trước gương ngồi rất gần gương bật một cái quạt lên và bắt đầu tôi lần chẳng hạn trước khi lần chẳng hạn thì bao giờ tôi để tay này thank you I love you ba lần sau đó tôi nói tôi nhiệm màu tôi cảm ơn bạn tôi yêu bạn tôi uh, xin lỗi bạn trong quá khứ tôi đã vô tình hay cố ý làm tổn thương bạn xin bạn hãy tha lỗi cho tôi và tôi nói tôi nói như thế tầm khoảng độ 15 lần sau đó tôi lần chẳng hạt một tay và một tay tôi tôi tôi tôi tôi, tôi mát xa mặt tôi um, mát xa đầu mát xa tay tất cả những cái huyệt đạo ở trên cơ thể trên mặt tôi và tôi đổi sang tay này tôi làm tiếp như thế cho đến 108 hạt thời gian nó đi qua lúc nào không biết và khi mà đến cuối cùng tôi nhìn vào trong gương trước lúc mà tôi ngủ dậy khuôn mặt gái ngủ nhá thì lúc giờ khuôn mặt khác hoàn toàn rất là hồng hào trẻ trung vui vẻ khỏe khoắn và trong đầu tôi là một cái niềm hân hoan một cái sự vui vẻ và tôi cảm giác là cơ thể mình khỏe mạnh lên rất nhiều thế đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng không phải chỉ 9 buổi đâu ạ và nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên dậy sớm và làm điều đó 4 giờ thường thường là khoảng 4 giờ tôi dậy và tôi ngồi trước gương như thế tôi lần đủ 108 hạt chẳng hạt trong 45 phút nếu như chúng ta nói to mà khàn cổ chúng ta nói nhỏ cũng được bởi vì tôi nói to tôi đã cảm thấy khàn cổ thì tôi nói nhỏ và tôi vừa làm chẳng hạt thật ra tôi nghĩ rằng là khi mà ta mát xa trên khuôn mặt mình thế này cũng là một điều mà chúng ta thực hành để chúng ta yêu chính bản thân mình cho chúng ta khỏe lên đẹp lên chính là chúng ta đang biết ơn cái bản thân mình một lần nữa cảm ơn thầy Phương và rất biết ơn thầy Phương cảm ơn tất cả mọi người ạ thank you I love you thank you I love you thank you I love you